Namugi mohka gihu, yagtuno adi behpahu. Ne nugamaga ohpa koma dada, dama yahuma na togo da hu parimuihu, ne magi buhu hugato yapa. Geo anyo kon togo mongama koni, ne nuya kon hinga ka ampi hinda toda nyonyo, geto hingi handi, ne hingi pon u togo on. Hanu ahu hon, gi pon hu, geto gi buhu hu, ne madam uhari muihu. Hinga maga hek asahu, ga pengi ga buhu human agi. mara yatsi patho nenu yakon hinda mada hiangagi hanua himagi hiangagi hu gesto nugadite no hune hemaginte no yapa imagi pon din atho be madada negin atwi humam ui nerin atwinim ui hu no togo etano di bespabi gomoskagi ne no togo moskagi madada mada modin ehe ne no gamaga modi ne magan udi da hiangamam ui numa arhuda hingar iskariote Guiñen barjesu. Matsij mu'i. Yo ojen sema guiñúdiga janta jerim uy. Hanumara ya ko'i hino. Arjesu bidondine biñen bapi. No togo moskagi. Da yota no odi mo. Ne madada da modi. Ne ga ebe ga buben atwio. No togo hingi moskagi. Hingi yota no tedi mo. Hano armoska yuhu. Hingo sta monse. Armesti madada togo shpapankagi. Sta shiahuyu. Nupia di hư to da yogi Hanunaqñoq towar jumamuy, madamehnamadadah pätkamatjuhu, godaúnta jänetapeña jägat jotextaxiyajú. Ditzoca jägiväjän arjogam uingudibäjka, jingengununan uy ungar ximhay. Kange yogiturimuijä, yogintzuhä. Ngushka yöjäxtaxiyajä, magama, nega pengiga bäjwäjä. Namugimohkagihämo, xkanjojyajä nu'mändaxiyajä. Garmaha bäbämadada, geto to kamansu. Dish ye hoop ya no hinchi toto, nenu mush tan kapu gin emi hu. Hinga maga nyong with hunza ya pa, geto ba eh pan donu na shim hoinu, neno o hint to din kabe. Dine da boya me shim hoidi mo ardada, kangedi u tangu be kagi o. Nanku, moho ga punhuwa.